Xin chào các bạn Với 10 triệu trong tay thì các bạn chọn mua laptop gì để làm đồ họa và thiết kế Nếu bạn vẫn đang loay hoay thì hãy tìm câu trả lời ở video này nhé Ok, và chiếc bàn mình đây là chiếc HP ZenBook 15 inch G1 Một chiếc máy chạm có kích thước đồ sộ, cơ bắp Các bạn có thể vừa sử dụng để làm việc vừa có thể tập thể hình luôn để làm đồ họa chuyên nghiệp thì các bạn đừng ngại mang theo mình một chiếc máy đồ sộ như thế này thì độ bền bỉ chống chịu thời tiết hay hiệu năng và tản nhiệt của nó thì cực kỳ là tuyệt vời chúng ta cùng nhau tìm hiểu chi tiết về chiếc máy này nhé được ra mắt vào năm 2014 ZBook 15 G1 là thương hiệu máy chạm di động mobile workstation do HP sản xuất để kế thừa series Airbook dòng V kép cạnh tranh trực tiếp các đối thủ như Air Precision M4800, level ThinkPad V kép là 41 thì HP ZBook 15G1 mang kiểu dáng khác biệt hẳn so với đời trước. Người dùng vốn đã quen với HP ElBook 8560 với kép hay HP ElBook 8570 với kép với thiết kế vuông vức, hầm hố thì nay mọi thứ được bo tròn hơn ở cạnh viền trên ZBook 15G1. Sản phẩm đầu tiên đánh dấu sự ra đời của mẫu máy Mobile quốc tế Workstation. HP ZBook 15G1 mang thiết kế khá to và dày, một điều thường thấy trên các mẫu máy chạm Nắp máy được hoàn thiện với hai lớp ở phía trong là một miếng nhôm được phay xước màu xám xanh, chính giữa là logo HP. Theo mình thấy thì có vẻ logo này to hơn với các đời trước. Tuy nhiên khá tiếc khi nó không thể phát sáng. Phần bên ngoài được bỏng lớp kim loại có màu đậm hơn và được phủ lớp nhám chống bám vân tay. Với hai bản lề to và chắc chắn thì HP ZBook 15G1 cũng thể mở màn hình tới 180 độ mà không cảm giác chênh vênh hay là không chắc chắn. Thậm chí theo trải nghiệm của cá nhân mình thì bản lề của chiếc máy này còn tốt hơn rất nhiều so với các đời trước. Về cổng kết nối thì trên HP ZBook 15G1 vẫn được bố trí khá nhiều và đầy đủ các cổng kết nối. Tuy nhiên thì thật sự khó hiểu khi trên mẫu máy chạm của HP lại không hề sự xuất hiện của HDMI cho dù nó được thay thế bằng kết nối DisplayPort có chất lượng tốt hơn. Nhưng số người dùng cần tới kết nối HDMI lại khá nhiều và họ phải tìm tới sự giúp đỡ của những bộ cáp chuyển đổi khác. Phía cạnh phải của máy được bố trí cổng VGA giúp kết nối các thiết bị trình chiếu, một ổ DVD RV kép cho phép đọc và ghi điện một cách linh hoạt hơn. Một cổng USB 3.0, một jack Audio 2 trong 1 và một khe thẻ nhớ SD. Bên cạnh trái, ZBook 15G1 có một cổng USB 2.0 và 3.0, một cổng Turbo cho tốc độ cao hơn và một cổng có nội DisplayPort, hai khe thẻ SD và Express Card. Cuối cùng thì phần bản lề phía sau lưng của máy lại trang bị thêm một cổng USB 3.0, mạng LAN, Internet và cổng sạc. Chiếc HP ZBook 15 G1 được trang bị màn hình độ phân giải là Full HD với tấm nền chống chói IPS Dream Color, khiến cho màu sắc chân thực cũng như góc nhìn rộng hơn so với các màn hình Full HD bình thường. Với option màn hình mình đang có đây là Full HD thì mới đạt 90% sRGB và 65% Arbot LDB. Độ sáng tối đa của nó đạt là 290 nit, không quá cao nhưng được cân bằng bởi công nghệ anti color khiến cho màn hình của HP ZBook 15 G1 không bị ảnh hưởng khi sử dụng trong môi trường có ánh sáng phức tạp. Nếu bạn là một người dùng khó tính hoặc yêu cầu cao về chất lượng hiển thị thì có thể cân nhắc lựa chọn option cao hơn như màn hình độ phân giải 4K chẳng hạn. Bàn phím của HP ZBook 15G1 có chất lượng khá là tốt, khoảng cách giữa các phím lớn, hành trình phím sâu, độ ẩn hồi tốt và quan trọng là không hề có hiện tượng flick. Kiểu thiết kế này được mình đánh giá rất cao khi nó mang lại một trải nghiệm rất tốt khi sử dụng. Nhờ khoảng cách giữa các phím lớn nên khi gõ rất ít khi có hiện tượng gõ nhầm cũng như sai chữ. Touchpad có thiết kế vừa phải, thao tác các điểm mang lại trải nghiệm gì tốt ngay khi ra một hồi tay các phím chuột ấn mềm và vô cùng thích tay cấu hình máy mình đang có đây có cấu hình là sử dụng con chip Intel Core 7 4800MQ 4 x 8 luồng với sức nhịp là 2.7 GHz có thể lên đến 3.0 GHz các đồ họa quad đo K1100M với 8 GB RAM DDR3 và ổ cứng HDD 500 GB mình có sử dụng phần mềm chỉnh sửa video Premiere để thử edit cũng như dựng một đoạn phim ngắn khoảng 10 phút thì trong quá trình làm việc mình thấy hiệu năng của con chip này vẫn cực kỳ bá đạo khi những thao tác của mình không hề bị giật lag mặc dù mình để chế độ preview là full. Nhiệt độ mình đo được khi chơi game cũng như làm việc thì CPU vào khoảng 78 độ C và GPU là 65 độ. Lúc này khe tản nhiệt được phả gió ở phía cạnh trái cực kỳ nóng. Tuy nhiên HP đã giải quyết rất tốt khi phần kê tay không quá nóng làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của mình. Nên về tổng thể thì máy vẫn giả dụng rất là mát mẻ, hoạt động trơn tru dù làm việc với cường độ dài. Trong quá trình sử dụng thì thời lượng pin của HP ZBook 15G1 này rất ổn với tác vụ xử lý cơ bản cũng như làm việc đồ họa nhẹ nhàng thì máy trụ được khoảng 5 tiếng đồng hồ sử dụng khi bạn bật màn hình liên tục với độ sáng là 100%. Điều này sẽ vô cùng hợp lý các bạn sinh viên với yêu cầu học tập cũng như xử lý đồ họa nhẹ nhàng. Tuy nhiên, nếu các bạn sử dụng các tác vụ nặng như edit video, làm đồ họa thì nên cắm sạc để bảo đảm nguồn điện được ổn định và tốt hơn. Xét về khả năng nâng cấp thì không dừng lại ở đó. Chiếc HP Z15G1 này còn mang lại một khả năng nâng cấp hoàn hảo khi bạn có thể nâng cấp tối đa lên 32 GB RAM DDR3 với 4 khe cắm RAM cùng với khe cắm SSD và cả VGR cũng có thể nâng cấp lên đến K2100M. Nếu như bạn không muốn mang vác một chiếc máy to và nặng thì bạn hãy cân nhắc kỹ trước khi mua HP ZBook G1. Nhưng theo mình thì với mức giá là hơn 10 triệu đồng thì bạn sẽ không tìm được lựa chọn nào khác tốt hơn đâu. Nó đúng là một cỗ máy đồ họa chuyên nghiệp. Hiện tại thì ZBook 15 G1 cùng phân khúc với Dell M4800 và thịnh bác về kép là 41. Tuy nhiên, giá bán của G1 lại rẻ hơn các đối thủ khoảng 2 triệu đồng. Các bạn có thể tham khảo thêm hai dòng trên để cân nhắc lựa chọn. Và video của mình ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.